về nạp âm hải trung kim, kỵ tuổi, kỵ mùi, quý mùi, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày xỉu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày,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 Sao sáu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa, sáu mọi việc, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao băng tiêu ngoại hãm, sáu mọi việc sao hà khôi, sáu mọi việc sao huyền vũ, kỵ về an táng, sao ngủ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao tứ thời cô quả, kỵ về cưới hỏi và đặc biệt ngày 7 tháng 5 năm 2023 tức là ngày 18 tháng 3 năm Quý Mão ngày này là ngày tam nương sát xấu kỵ về khai trương xuất hành cưới hỏi sửa chữa hay là cất nhà vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng đông nam và sau đây mời quý vị cùng theo dõi tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi chủ nhật ngày mùng 7 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày chủ nhật này, tuổi Tý nên để dành thời gian để chăm sóc nhiều hơn cho gia đình mình. Có thể bản mệnh đang không hiểu ý đối phương nên dễ hiểu lầm, nghi ngờ lẫn nhau, khiến cho tình cảm bị sứt mẻ. Cục diện tương phá báo hiệu sóng gió nổi lên, giữa bạn và người ấy có nhiều vướng mắc mà không được giải quyết kịp thời, tuy bằng mặt nhưng lại chẳng bằng lòng. Nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề thì khó tránh khỏi chuyện lạnh nhạt. Tỷ kiên xuất hiện còn là dấu hiệu cho thấy hôm nay những chú chuột dù đen tình nhưng lại đỏ bạc. Những quyết định nhanh nhạy, đúng đắn của bạn giúp cho việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn nhiều phần. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, mâu thuẫn bùng nổ khi không được chia sẻ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, nên bình tĩnh nói chuyện với nhau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 báo hiệu những sa sút về sức khỏe của tuổi Sửu. Có lẽ con giáp này đang quá sức mệt mỏi vì những áp lực trong cuộc sống, lại thêm việc bị đối phương chèn ép tình cảm nên ăn uống kém ngon miệng, có thể suy nghĩ nhiều đến đau dạ dày. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tiểu nhân phá hoại cuộc sống hạnh phúc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, sức khỏe đi xuống, không có được điều mình muốn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nên chăm sóc bản thân thật tốt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 Người tuổi dần phải đối mặt với sự cô đơn khi mà bạn tìm kiếm mãi nhưng chẳng thấy được người tâm đầu ý hợp với mình. Dường như tình yêu cứ mãi chơi trò trốn tìm với bạn vậy. Bản mệnh cứ thấy mình vô duyên Sau đó, khi mà cứ người bạn thầm thương trộm nhớ thì chẳng có tình cảm gì với mình. Còn người hết lần này tới lần khác bày tỏ tình cảm với bạn thì bạn lại chẳng hề thấy rung động. Với các cặp đôi, sự xa cách lâu ngày có thể khiến cho tình cảm trở nên lạnh nhạt. Bạn không thể biết được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước song nên thực sự hết tình cảm với nhau thì chớ nên níu kéo làm gì. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, cô đơn có thể khiến bạn quyết định sai lầm. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, tình cảm lạnh nhạt, không còn nồng nàn. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, quan hệ vợ chồng có nhiều vết nứt. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, nên tìm cách hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim,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 tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Người làm kinh doanh buôn bán có sự linh hoạt, nhạy bén khi nhanh chóng nắm bắt được thời cơ phát tài. Con giáp này khéo léo giành được sự tin tưởng của đối tác và khách hàng, nhờ đó mà việc làm ăn cực kỳ lý tưởng. Thổ mộc bất dung, thay vì thấu hiểu và thông cảm cho những nỗi vất vả mà con giáp này đang phải chịu đựng thì đối phương lại dày vò, giàn vặt bạn hết lần này tới lần khác vì những chuyện không đâu, khiến cho không khí gia đình căng thẳng. Câu quyết cho các tuổi mão,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 chẳng hề quan tâm đến cảm giác của đối phương. Người ấy thực sự đã nhường nhịn bạn rất nhiều lần, nhưng lần này thì quyết không chịu nhịn nữa mà vùng lên bất chấp. Trong quan hệ tình cảm, những chú rồng dường như luôn ở thế chủ động, nên quên mất rằng tình cảm vốn là thứ đến từ hai phía. Bạn nên biết rằng một bàn tay sao có thể vỗ nên tiếng được. Bạn mà không thay đổi thì e rằng sẽ sớm phải chịu đau khổ. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa,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 lại biết chi tiêu tiết kiệm để dành tiền bạc cho những việc cấp bách về sau. Đây là thói quen khá tốt mà những chú rắn nên duy trì. Bạn nên có kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh việc chi tiêu lạm phát cho những việc không thực sự cần thiết. Tình hình tài lộc của bạn vốn không phải cực kỳ ổn định, nếu không biết tính toán trước sau thì sao có thể ổn thỏa được. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, tiền bạc khá ổn định, song đừng chủ quan. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ,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 bạn nên lưu ý để tránh phạm lỗi lần sau. Thiên tài xuất hiện trong vận trình, mang theo tin vui báo về đường tài lộc. Con giáp này có được nguồn thu nhập dồi dào từ phía nghề tay trái. Cũng có nhiều cơ hội để bạn chuyển hướng đi cho mình, hãy tận dụng tốt cơ hội lần này. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, có nhiều khoảng cách chưa thể vượt qua. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, tình cảm không thể nào gượng ép được. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa,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 Theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tuổi mùi gặp cục diện tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi gây trở ngại, nên có thể vì thế mà con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình. Vốn là người kiềm chế, nhưng khi bùng nổ thì con giáp này có thể trở nên rất đáng sợ. Bản mệnh nên tìm cách giải tỏa những căng thẳng mình đang gặp phải, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, đừng để mình khiến cho mọi người mất vui. Hãy thử tâm sự, chia sẻ nhiều hơn về những áp lực của bản thân. Tiếp nối tử vi ngày mùng 6 tháng 5 năm 2023, thiên quan xuất hiện còn là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân có thể đang tìm cách để lừa gạt tiền bạc của bạn. Thời điểm này chưa phải lúc thích hợp để bạn đưa ra những quyết định lớn về tiền bạc, nên thận trọng. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, cần bình tĩnh, tránh nổi nóng không đúng chỗ. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, tiểu nhân đang tìm cách phá hoại. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa,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 Hôm nay, người tuổi thân đang gặp phải những vấn đề tình cảm khá khó để giải quyết. Mộc thổ tương xung, bên tình bên hiếu khiến cho bản mệnh không biết phải lựa chọn ra sao, thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Con giáp này không muốn làm phật lòng ai nhưng có vẻ việc này thực sự quá khó khăn. Bạn không hiểu được những nỗi ấm ức mà đôi bên đang chịu đựng, có lẽ phải có thời gian để ngồi tâm sự và tháo gỡ. Với người độc thân, sự cô đơn đôi khi khiến bạn nản lòng. Bạn chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận tình cảm của đối phương nhưng có những khi bạn lại muốn gật đầu tạm bợ để có người ở bên chia sẻ tâm tình. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, cô đơn buồn bã, không có niềm tin. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, chán nản vì không tìm được bến đỗ. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, cần bỏ lại quá khứ phía sau lưng. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, đường tình duyên kém sắc, đào hoa ảm đạm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 người độc thân có lẽ sẽ sớm tìm thấy người mình chờ đợi đã lâu, là mảnh ghép hoàn hảo của đời mình. Ngày mới được tam hợp quý nhân dẫn dắt, chỉ đường cho con giáp này biết được đâu là lối đi đúng đắn để đi đến trái tim người bạn yêu thương. Bản mệnh đừng ngại bày tỏ cảm xúc, bạn có thể có được những điều mình mong muốn. Với các cặp đôi, ngày cuối tuần này thực sự là thời gian ý nghĩa với hai bạn. Không cần phải lo lắng về những thứ đã qua, nhìn vào hiện tại, hướng tới tương lai, sống sao cho vui vẻ ý nghĩa mới là điều quan trọng nhất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 những chú chó nếu còn độc thân thì có thể sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp từ phía người thân trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng bởi hôm nay đào hoa nhập mệnh, sức quyến rũ của bạn tăng lên gấp bội đó. Tuy nhiên, bản mệnh cần nhớ phải chủ động đưa ra tín hiệu với đối phương, đừng cho rằng người ta phải lên tiếng trước. Cứ giữ quan điểm bảo thủ thì e rằng bạn sẽ vẫn cứ độc thân mà không hiểu tại sao. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa,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 cảnh báo về nguy cơ mất tiền hao của có thể xảy ra. Con giáp này dễ cảm thấy bất an, lo lắng khi đầu tư quá nhiều tiền bạc chỉ vào một chỗ. Song bạn cũng ham mê kiếm tiền nên có khi bùi tai nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt của kẻ xấu mà mất cảnh giác. Nhẹ dạ cả tin, mất tiền chính là cái giá phải trả mà những người sinh năm hợi trong ngày cuối tuần này khó mà tránh được. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, không thể để tiền bạc tan biến quá dễ dàng